ngoài ra thì còn có kéo cắt len một cái dây khóa kéo ha để mình có thể khóa lại phần miệng của ví nè các bạn có thể sử dụng khóa kéo giọt nước hoặc là khóa kéo bình thường cũng được ha kim khâu tay ở đây mình dùng kim khâu có cái khoảng trống to để mình có thể luôn cái sợi chỉ len của mình đang sử dụng luôn ha hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng chỉ khâu bình thường và kim khâu bình thường phù hợp với màu len là được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 đối với mẫu này mình sẽ móc lên là 36 mũi móc xích ha mũi thứ sáu nè thứ bảy tám chín mười sau khi có được 36 mũi tiếp tục lên cho mình 3 mũi móc xích ta đâm kim vào chân thứ 36 vừa móc được móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn đầu tiên và kép đơn thứ hai được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi các chân còn lại mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc ha chân kế bên một mũi kép đơn nè tiếp tục ha tương tự cho các chân còn lại móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây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 có được 6 mũi vào cái chân móc cuối cùng rồi lúc này mình sẽ di chuyển kim đến các chân còn lại bên này mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc thì nhớ lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi để móc cho mình được đến cuối hàng móc thì ở chân móc cuối cùng này ban đầu mình có móc hai mũi kép đơn rồi tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép đơn vào cái chân móc này nữa kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba được 3 mũi này rồi cộng với hai mũi kép đơn đầu tiên là 5 mũi thêm 3 mũi xích ta gây nên đầu tiên ta tính là một mũi ha thì đây mình có tổng cộng là 6 mũi móc nè đếm cho mình chân xích thứ ba từ dưới lên móc vào chân xích thứ ba một mũi dời như vậy là ở cái chân móc này mình cũng có được 6 mũi móc nó sẽ bằng với số mũi móc của đầu còn lại ha tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích ở cái hàng móc thứ hai này mình sẽ tiến hành tạo các cái họa tiết đang xen lẫn nhau thì các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đôi để mình móc ha trước tiên nè ở đây mình có 6 mũi vào cùng một chân móc cuối cùng các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân của ba mũi xích và cái chân kép đơn kế bên ta sẽ đâm kim vào cái chân kép đơn kế tiếp á đây bỏ qua chân xích và chân kép đơn ha đâm kim vào cái chân này nè và các bạn sẽ đẩy cho mình cái thân chân móc này lên trên kim ha các bạn cần lấy lên cho mình hai vòng lên trên kim sau đó ta sẽ đẩy cái thân chân móc mà mình vừa nói á đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim nè sau đó móc vào đây cho mình kéo cái sợi len qua cái thân chân móc này lúc này trên kim của mình nó có bốn đường móc kéo qua hai chân lần thứ nhất nè qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta có được mũi kép đôi đầu tiên ha tiếp tục móc thêm cho mình một mũi kép đôi vào cái thân chân móc kế tiếp nè cũng đẩy cho mình thân chân móc kế tiếp lên trên kim sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha tiếp tục móc cho mình thêm hai mũi kép đôi tương tự như vậy nhưng mà ta sẽ móc vào cái thân chân móc của ba mũi xích với cái mũi kép đơn mà mình bỏ qua đầu tiên á đây vào hai cái thân chân móc này ha mà lúc này các bạn sẽ đẩy cho mình hai cái mũi kép đôi mà mình vừa tạo đó ra ngoài nè tức là mình sẽ luồn kim xuống phía dưới hai mũi kép đôi đó ha sau đó mình đẩy cái thân chân móc của cái mũi móc xích nè đẩy lên móc vào một mũi kép đôi qua hai chân trên kim nè lần thứ hai lần thứ ba khi ta lật mũi móc lại thì nó sẽ như thế này ha hai mũi kép đôi ta gây nên đầu tiên sẽ nằm bên trên nè tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào cái thân chân mắt mình bỏ qua kế tiếp nè kéo lên sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim cho đến hết như vậy là họa tiết của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha hai mũi kép đôi đầu tiên nó sẽ nằm ở bên trên và hai mũi kép đôi kế tiếp nó sẽ nằm ở bên dưới đây nó sẽ nằm đan xen với nhau như thế này thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng với bốn chân liên tiếp đây bốn chân này thì bỏ qua hai chân đầu tiên đâm kim vào hai chân kế tiếp và mình sẽ đưa cái thân chân móc của cái chân móc đó lên kim ha ba nè luồn lên kéo lên sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim lần thứ ba nè tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào thân của mũi kép đơn thứ tư ha kéo qua hai chân nè được hai mũi kép đôi ở hai chân thứ ba và thứ tư rồi thì bây giờ tiếp tục móc ngược lại về chân một và chân hai ha đẩy kim xuống phía dưới nè đây đâm kim vào thân chân móc thứ nhất nha móc vào đây mũi kép đôi nè sau đó tiếp tục lấy lên hai vòng lên kim đẩy thân chân móc thứ hai lên kim nè móc vào mũi kép đôi ta được họa tiết thứ hai nè và hai mũi kép đôi lồi của mình nó sẽ nằm nghiêng qua bên phải ha móc tương tự cho đến cuối sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc nè các bạn lưu ý cho mình nè ở mỗi họa tiết của mình nó sẽ có 4 mũi kép đôi và lúc này cái hàng móc này hai mũi kép đôi lồi nó nằm nghiêng về bên phải ha cho tất cả các cái họa tiết và để kết thúc được cái hàng móc thứ hai này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đôi đầu tiên đây là cái mũi kép đôi mà ta móc vào chân thứ ba ha móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên 3 mũi móc xích ở cái hàng móc thứ ba thì để ý cho mình nè mỗi họa tiết nó sẽ có 4 mũi kép đôi tạo ra một cái họa tiết có hai mũi ngoặt nằm trên và hai mũi ngoặt nằm dưới hai mũi nằm trên nó nằm nghiêng qua bên phải thì ở cái hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ tiến hành ghép cho mình ở hai họa tiết có 8 chân thì mình sẽ ghép 4 chân nằm chính giữa lại với nhau để tạo thành một họa tiết tức là hai cái mũi lồi này và hai mũi lõm này nè ghép lại thành một họa tiết ha đối với cái họa tiết móc đầu tiên thì mình cũng tiến hành ghép lại ở cái họa tiết cuối cùng của hàng móc phía dưới với họa tiết đầu tiên của hàng móc phía dưới hai họa tiết này mình cũng tạo ra một cái họa tiết bên trên bằng bốn cái chân móc nằm ở chính giữa nhau như thế này ha ta hoàn tất được nửa họa tiết rồi nè còn nửa họa tiết còn lại thay vì các bạn luồn xuống phía dưới thì các bạn luồn lên phía trên luôn cho mình ha móc cho mình vào hai cái thân chân móc của mũi lõm này nha. thân chân móc đầu tiên ha một mũi kép đôi nè và thân chân móc thứ hai một mũi kép đôi ha như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái họa tiết đầu tiên và họa tiết đầu tiên của mình nè hai mũi kép đôi lồi nó sẽ nằm nghiêng về bên trái nó ngược với cái hàng phía dưới là nghiêng về bên phải thì bây giờ mũi lồi của mình nó sẽ nghiêng về bên trái ha như vậy là ta đã ghép được bốn cái mũi nằm chính giữa của hai cái họa tiết đầu cuối ở phía dưới rồi nè tiếp tục cho họa tiết thứ hai thì mình cũng ghép bốn chân nằm ở chính giữa của hai cái họa tiết liên tiếp với nhau nè là hai mũi lõm với hai mũi lồi ha thì mình cũng móc vào hai cái mũi lồi trước tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào thân mũi lồi thứ hai ha được hai cái mũi kép đôi vào hai mũi lồi rồi móc ngược lại các bạn sẽ đưa kim lên phía trên chứ không luồn xuống phía dưới ha đây vào hai cái mũi lõm kế bên nè móc vào đây các cái mũi kép đôi ta cũng hoàn tất được cái họa tiết thứ hai ha và cái mũi lồi của mình nó cũng nằm nghiêng qua bên trái nè ghép lại bốn chân nằm chính giữa của hai họa tiết ở phía dưới rồi ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối nè ta cứ móc các cái mũi kép đôi và mình sẽ ghép bốn chân nằm chính giữa của hai họa tiết ở phía dưới tức là hai mũi lồi với hai mũi lõm của hai họa tiết liên tiếp nhau ha móc vào hai mũi lồi trước nè các cái mũi kép đôi ha tiếp tục mũi kép đôi thứ hai sau đó tiếp tục móc hai mũi kép đôi vào hai cái thân chân móc ở phía sau lúc này đưa kim lên trên chứ không đưa xuống phía dưới ha vào hai cái mũi lõm nè ta sẽ móc các cái mũi kép đôi nhé ta cũng hoàn tất được một cái họa tiết như thế này ha và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc đến kết thúc vòng rồi nè đối với những bạn nào mà không nhớ rõ mũi móc thì có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân mũi kép đôi đầu tiên mà mình ờ, móc được ha sau đó mình tháo kim đánh dấu ra và ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đôi ta móc đầu tiên á móc vào đó một mũi dời nè từ đây móc lên 3 mũi móc xích hàng góc này các cái họa tiết của mình nè mỗi họa tiết nó cũng có 4 mũi và cái mũi kép đôi lồi nó sẽ nằm nghiêng qua bên trái khác với hàng bên dưới là nghiêng qua bên phải ha hàng kế tiếp mình cũng làm tương tự tức là hai cái họa tiết liên tiếp nhau mình sẽ chụm lại bốn chân nằm chính giữa của hai họa tiết đây là bốn chân này ha chụm lại nè thì tương tự cái họa tiết đầu tiên mà mình tạo nó cũng được tạo ra ở bốn cái chân này ha hai chân phía này và hai chân bên này thì trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình hai mũi kép đôi ở hai cái chân đầu tiên trước là hai cái mũi lõm nè lúc này mình gặp là hai mũi lõm ha kép đôi thứ hai nè đối với cái hàng móc này thì mình sẽ tạo cái họa tiết kép đôi lồi nó nằm nghiêng qua bên phải tức là nó sẽ trái chiều với lại cái hàng phía dưới thì các bạn sẽ lấy len lên kim sau đó mình sẽ đẩy kim xuống phía dưới khi đẩy kim xuống phía dưới thì các bạn sẽ đẩy luôn cho mình ba mũi xích xuống dưới ha sau đó mình sẽ lùi lại móc vào hai cái chân của họa tiết ở phía dưới nè đây để dễ dàng thì đẩy cho mình hai cái mũi lồi qua một bên ha sau đó móc các cái mũi kép đôi nè ta được kép đôi thứ ba cho họa tiết đầu tiên ha và kép đôi thứ tư nè cũng luôn xuống phía dưới luôn nha khi canh chỉnh lại cái họa tiết của mình nè thì lúc này cái họa tiết đầu tiên của hàng móc này hai cái mũi kép đôi lồi nó sẽ nằm nghiêng về bên phải nè các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi kép đôi đầu tiên ha sau đó tiếp tục tạo ra cho mình các cái họa tiết tương tự bằng bốn chân nằm chính giữa của hai họa tiết ở phía dưới ta cũng tạo cho mình hai cái mũi lồi nó nằm nghiêng qua bên phải ha và họa tiết của mình nó sẽ được tạo ra ở bốn chân móc liên tiếp nhau như thế này đây cái họa tiết đầu tiên của mình là hai mũi rồi nè thì còn lại hai mũi này với hai mũi của họa tiết kế bên ha lấy lên hai vòng lên kim nè sau đó móc hai cái mũi kép đôi ở hai cái thân chân móc của họa tiết kế bên trước để cái mũi lồi của mình nó nằm nghiêng sang bên phải thì các bạn đâm kim cho mình luồn xuống phía dưới của hai cái mũi mà mình vừa tạo ha đây luồn xuống dưới như thế này nè sau đó móc hai mũi kép đôi vào hai cái thân chân móc kế tiếp thì họa tiết của mình nó sẽ hoàn tất nè 4 mũi kép đôi và hai cái mũi lồi nó nằm nghiêng sang bên phải tiếp tục móc tương tự cho cái họa tiết kế bên vào bốn chân kế tiếp ha móc hai mũi kép đôi vào hai cái thân chân móc này trước nè sau đó tiếp tục móc hai mũi kép đôi luôn xuống phía dưới ha đây được họa tiết mũi kép đôi lồi nó sẽ nằm nghiêng qua bên phải các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các cái họa tiết của mình nó sẽ móc xen kẽ với nhau ha hàng này mình móc mũi ngoặt nó nằm ở bên dưới thì hàng kế tiếp sẽ móc cho mình luồn lên bên trên để mình tạo các cái họa tiết lồi nó nằm sang phải sang trái đang xen lẫn nhau nè nó sẽ giúp cho các cái mũi móc của mình nó đang xen lẫn nhau khi mình hoàn tất được thân ví các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao của thân ví như các bạn mong muốn là được ha hai mũi kép đôi đầu tiên thì móc bình thường hai mũi kép đôi kế tiếp để cho cái họa tiết lồi của mình nó nằm nghiêng sang bên phải thì mình sẽ luồn kim xuống phía dưới còn nằm sang bên trái thì mình sẽ luồn kim lên phía trên ha cứ móc các hàng xen kẽ lên xuống lên xuống như thế này cho đến khi đạt được chiều cao của thân ví sau khi đã hoàn tất được cái chiều cao của thân ví những bạn nào mà thích thay màu thì có thể thay cho mình thêm màu để cho phần thân ví của mình nó thêm xinh xắn hơn ha thì họa tiết của mình nó sẽ đang xen lẫn nhau như thế này nè đây các cái mũi lồi lõm của mình nó sẽ nằm đang xen lẫn nhau ha được chiều cao của thân ví rồi bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần miệng ví trước thì trước tiên các bạn cần kết thúc cho mình bằng một mũi dời vào cái chân mũi kép đôi đầu tiên tháo kim đánh dấu ra nè đâm kim vào chân mũi kép đôi đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích lúc này nhìn vào bên trong thì thân trong của mình nó sẽ như thế này ha và bên ngoài nè các cái đường móc nó sẽ đang xen lẫn nhau bây giờ mình sẽ viền lại một hàng mũi đơn cho phần miệng của ví lúc này mình đã có được các cái chân móc rõ ràng rồi thì các bạn cứ đâm kim vào mỗi chân móc và ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn ha chân đầu tiên luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc nha sau đó lần lượt nè mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha khi móc đến cuối hàng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái thân ví như thế này để giúp cho cái phần miệng ví của mình có thể giữ được cái phụ kiện ở bên trong mình sẽ khâu một cái khóa kéo vào bên trong các bạn có thể dùng khóa kéo giọt nước hoặc là khóa kéo thông thường cũng được ha và để khâu cái phần miệng ví với dây khóa kéo mình sử dụng luôn cái sợi dệt mà mình vừa móc nè thì cái sợi dệt của mình nè các bạn sẽ nắm cho mình một cái sợi tươi tươi ở cái đầu sợi dệt kéo ra ha thì lúc này sợi dệt của mình nó sẽ kéo dài ra nè và nhỏ lại như thế này ha những bạn nào mà dùng chỉ với kim khâu bình thường thì có thể dùng chỉ cùng màu ha ở đây mình dùng chỉ cùng với sợi len luôn á nên các bạn sẽ sử dụng cho mình kim có cái đầu sỏ nó hơi to nè sau đó mình sẽ xỏ cái sợi len này vào kéo một đoạn vừa đủ dài ha ta sẽ gút lại một đầu của cái sợi len này trước ha đây mình sẽ dùng cái đoạn chỉ này để mình có thể khâu cái khóa kéo vào nè để khâu cái khóa kéo nó được đều hơn với phần miệng ví thì trên khóa kéo của mình nó sẽ có những cái đường gân các bạn sẽ chọn cho mình một đường một cái đường g bất kỳ ở trên cái khóa kéo đây mình có thể chọn một cái đường g bất kỳ trên khóa kéo ha và ta sẽ khâu thẳng hàng cái đường g này với các cái chân móc của cái thân ví á khâu vào các cái chân móc của hàng mũi đơn ha đây thì đầu tiên mình sẽ tiến hành khâu cố định một đầu của dây khóa kéo trước canh chỉnh cho mình à, cái thân ví thẳng trước ha sau đó đâm kim từ trong ra ngoài nè mình sẽ chốt lại một đầu của dây khóa kéo trước tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong qua một bên của cái phần khóa ha khi chốt lại một đầu rồi tiếp tục làm tương tự cho mình lần thứ hai nè đâm ngược lại tiếp tục mình sẽ canh chỉnh cái sợi dây khóa kéo cho nó nằm song song với cái hàng móc một bên của cái thân ví nè ta sẽ đâm kim vào một cái đường g của cái phần uh, dây khóa kéo ha đồng thời đâm kim vào cái chân móc kế tiếp nè mình sẽ đâm kim vào hai vị trí tương đương với nhau ha đâm kim vào chân kế tiếp của thân ví nè và một cái đường à, đâm song song với cái chân móc đó ở cái phần dây kéo ha khâu tương tự cho mình sau đó cố định đầu còn lại và khâu mặt còn lại sau khi đã khâu cho mình được dây khóa kéo vào trong miệng ví rồi thì mình có thể để phụ kiện vào bên trong và khóa lại những bạn nào muốn cho phần thân ví của mình nó được sạch sẽ thì có thể khâu thêm cho mình một lớp lót bên trong ha để cho phần thân ví của mình nó có điểm nhấn hơn thì có thể chuẩn bị thêm cho mình một cái tua rua các bạn có thể sử dụng tua rua ngọc hoặc là tua rua các bạn tự làm cũng được gắn vào trong cái càng cua mà mình chuẩn bị ha sau đó mình sẽ dùng cái đầu càng cua mình gắn vào trong một bên của thân ví nè nó sẽ giúp cho phần miệng ví của mình nó thêm xinh xắn hơn ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái chiếc ví cầm tay với họa tiết đang xen lẫn nhau như thế này các bạn cũng có thể tăng size sau đó mình sẽ móc thêm cái sợi dây ở hai bên đầu để mình có thể làm túi đeo chéo cũng được ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu ví này